bác rất là khó khăn nhất là thấy là đi uh, xin ăn không có tiền đấy thế này là do đặc cảnh khó khăn của anh chị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 phần mềm là AKB Shopway Đấy, địa chỉ số 15 ngõ 64 Lê Trọng Tấn quận Thanh Xuân Hà Nội thì thông qua của anh Trịnh Văn Thành thì đã gửi cho Giang là bộ quần áo dành cho tất cả các hộ gia đình ở xã La Bán Tần này này hôm nay thì đi với ờ, Giang là có cháu gái hiện tại là cháu gái mình đang ờ, đi gọi một người là về nhận quần áo thì ờ, ở phía đằng trên này này các bác anh chị này đấy tí nữa lên đó thì giang sẽ ghi hình lại cho quý bác anh chị cùng toàn thể mọi người là cùng à, biết nhé và trong quá trình à, mình đi phát quần áo thì giang cũng sẽ đi à, ghi hình một số địa điểm địa danh mà đẹp ở trên xã La Văn Tần huyện mục Kháng Trải này cho quý bác anh chị cùng xem xin mời uh, quý bác anh chị cùng toàn thể mọi người là cùng theo dõi video nhé cái này thì Thôi mưa rồi thì uh, mọi người về đi Ở vâng ờ, lại về đi Ờ Nó rảnh em vào nhá Vâng vâng Đấy quần áo rất là đẹp luôn này đấy Cháu mặc ờ, rất là ấm luôn này oh. Em dạ, bạn lên nhờ thì uh, cái à, món quà này là sẽ uh, mình sẽ cho vào túi Đấy, thứ anh chính là cho vào túi để phát cho từng người một thì vì có gia đình là có trẻ sơ sinh này có gia đình là có người già lớn tuổi hoặc là thanh niên các cháu nhỏ ấy đâm ra mình lại cho vào túi và cho từng nhà một Ui gì chứ mà mình xài lấy ra Ui gì mà mình xài về Xoay luôn Xoay luôn khô đồ mình xài ra Nói xài Còn nó sửa xài trong tảng kế Áo đẹp đấy áo này đấy. của Lan uh, tặng đấy <laughs> gọi là như lúc sáu giờ cô gửi lo chờ chờ giờ thằng từ cô gửi tao tao mà cô qua pin tao em mua pin lúc quá thì mình sẽ cần chắc thằng từ cô gửi tao tao mà cô qua mi tao mùng chế của chúa giờ cô chỉ găng lúa mi chỉ mùng tao sau cái hai sẽ lo lệnh từ ấy cô găng lúa hai giờ Mẹ cho chơi sữa. Tính mưa tính đẹp lắm rồi nhỉ, vừa luôn. Đấy, vừa đẹp đấy. Ồ đấy mà chim mùa tao này nè. Cô mặc cho. Này tiếc quá không mang ít kèo đi cho các cháu nhỏ. Đẹp luôn. Lo dạo rồi, sao không? Phát hết xong chỗ này tí nữa thì uh, mình với ờ, cháu Lan là sẽ đi ờ, phát xuống dưới bản dưới này nữa Bản nào nhỉ? Bản Háng Sung Háng Sung đúng không? Ừ. Đúng bản Háng Sung này là bản Pú Nhu nhá Có sang dưới lưu hái ở dưới là Ở giờ mà ở lưu lưu hái ra số ốc Ốc bê lưu ra Ừ Giờ sinh đi ha Khánh giờ sờ tàu u ấy ở lù lù hái óm luôn ờ. bà con ở trên này thì còn rất là vất vả và khó khăn đấy cuộc sống người đồng bào thế này vâng. Vâng, khi nhận được món quà này người rất là là, là vui Đấy là cháu Lan thì nói tiếng Hâm Mông ờ, khá là tốt vì cháu bán hàng ở trên này ấy Nên là rất là tốt để có thể giao dịch với bà con ở trên này để nói cho bà con biết Thôi mọi người về đi, mưa rồi dạ, dạ. Nha về đi Về đi, về nhà đi Cả tí thì ờ, mình sẽ xuống ờ, phát bản hàng sung mình sẽ ghi hình lại cho cô bác anh chị là xem cái à, đồi mâm xôi cảnh đẹp ở dưới đấy nhé Mấy bà trên kia xuống chưa? Mọi người xuống hết chưa? Chưa Bảo bảo mọi người xuống đây Xuống nhận đi Cho đông đông đầy đủ Còn một chút này nữa là hết rồi, khu trên là hết rồi à, Tiếp tục uh, mình với cháu mình đi à, phát ở bản Háng Sung nhé bác anh chị nhé Hiện tại thì uh, bà con chưa xuống hết đấy Nên ra mình phải đợi một chút uh, quá trình uh, mình đợi bà con xuống dưới này thì uh, Giang sẽ ra khu vực phía này để ghi hình lại chúng cô ba anh chị biết cái cảnh đẹp của đồi mâm xôi thuộc huyện Văn Chấn à, huyện Mù Quang Trải của ba anh chị nhá Giang nhầm đồi mâm xôi này thì uh, cũng khá là nổi tiếng luôn quý ba anh chị được một cái uh, anh nhà báo anh ấy chụp một bức ảnh lên và sau đó thì mọi người phát hiện ra cái đồi mâm xôi này mang cái tiềm ẩn vẻ đẹp của Tây Bắc trên quê hương của Giang ấy, ấy thuộc uh, huyện Mù quang Trải xã La Bán Tần huyện Mù quang Trải tỉnh Yên Bái đây đứng từ vị trí này các anh chị có thể nhìn thấy đó cái đồi mâm xôi nằm ra xa bên kia đó những tràn uh, thửa ruộng bậc thang này kéo trải dài từ trên kia xuống dưới tận dưới chân này đó và đến dưới đó là một con đường ấy đấy là con đường quốc lộ 32 thì quốc lộ 32 này mọi người có thể chạy ngược lên uh, tỉnh uh, Sơn La Lai Châu à, sau đó đến Điện Biên đấy và cái đồi mâm xôi xa xa bên kia là một cái đồi mâm xôi nhỏ đó. và bà con ở trên này thì các bạn chị ở trên rất là cao nhá đây Đấy, hầu như là bà con ở giải rác khá là cao ở trên này còn rất là nhiều hộ gia đình khó khăn Đấy, và Giang lên ờ, trên này thì à, cũng muốn là ghi hình lại cho quý bác anh chị toàn thể mọi người biết được những cái vẻ đẹp những cái cảnh quan thiên nhiên ở trên à, à, vùng mà Giang à, sinh sống này để cho mọi người có thể là biết đến sau này mà quý bác anh chị nào mà mọi người mà muốn đi du lịch hay lên quê mình chơi thì mình sẽ dẫn mọi người lên đây để có thể là thưởng thức được những cái à, cánh đồng đấy mùa lúa chín tháng 9 tháng 10 và có thể trải nghiệm được cuộc sống của bà con ở trên này như thế nào đấy rất là đẹp luôn nhé thời tiết ở trên này thì vào mùa thu tháng 10 tháng 9 thì à, khá là mát mẻ luôn rất là dễ chịu mọi người lên đây mà uống một cốc cà phê hay là mọi người à, thưởng thức một cái cái món ăn ẩm thực bà con ở trên này này cũng rất là tuyệt vời luôn đấy Theo ờ, Giang đã từng ờ, biết và đã từng ờ, được cảm nhận và thưởng thức rồi ấy khoảng tầm một tháng nữa thôi thì bà con là sẽ gặt hết cái khu vực này này thì vì chín trong vòng một tháng là lúa là bà con gặt hết rồi đó, bà con lại tiếp tục là để vào cái vụ đông là một người trồng cái hoa tam giác mạch phía đằng bên kia xa xa bên kia để khách du lịch người ta lên chơi tham quan đấy đấy đây phía bên này thì bà con đấy ở giải rác đồi rất là cao và có những bản còn rất là xa nữa cơ đấy mà còn rất là nhiều khó khăn đấy ngày nào đó thì mình sẽ đi à, vào các bản vùng sâu vùng xa nhất để à, có thể à, đưa tới những hình ảnh mà chân thực nhất mà quý các anh chị cùng toàn thể mọi người biết này thời tiết nắng khá là đẹp luôn Các anh chị ạ, tuyệt vời đưa, đưa kèo cho các cháu đi, phát kèo cho các cháu Khi mà cô Lan vắt kèo cho mọi người, mọi người phải nói cảm ơn cơ Các cháu ơi Thank you Ô chào nhá Ô chào là tiếng Mông nhưng mình tập các cháu đi học rồi mà Xin, xin quả Đâu rồi Xin nha cha Không có xin à Đúng rồi, mình có ấy mà, mình nói được mà, các cháu nói được mà. Đến đấy thì sao cha? Đến đây thì sao? Tại thì à, mọi người cũng đã đến đông đủ thì phát một tiết kiệm các cháu nhỏ. À, ừ. ô ừ. ừ. có cháy à, bắt cháy à? Dạ. Có cháy đầu á? À? là bắt con gì? Cháy thật á? À?

của anh xa này cái này thì mình tôi nha ờ giờ thanh này giờ thanh trên tòa này á là ai cũng có cháu đến rất là đông luôn Đấy, mang về cho cả nhà nhá dê phù dê phù dê giờ lử phù dê giờ hãy phù dê luôn ờ phù dê có ấy phù dê ta có chỗ đồng món áo đẹp đấy mắt đồng cho mồm mi cô này có đấy rồi này của em này trẻ con thêm ai mặc được rồi đấy nhá cháu ơi không có nhiều của nó trẻ con này cái này của chú bầu ai ở gần nhà chú bầu ấy nếu mà ở gần nhà ai thì cầm về hộ cũng được mà Mình cầm về hộ cũng được Anh hứa cô hứa đâu nhỉ Sao thử ơi Xem bác tình đi, nó sẽ đấy Trong đấy Ừ Hát bù lào ờ, Hát lên mà mình tu ờ. hát bù tháng lên nhá Ờ, ờ hát bù lào là ừ, Đô cụ năm nay là cũng uh, mươi, à. rồi. Đó là cao tuổi bà. Cụ sai lấy từ mùng phú sai ấy ở đây có ai phú sai phú dê phú dê gần gần cầm về hộ à, gần đây cầm về hộ ai ở gần nhà phú sai đấy quá ở gần đâu thế nên là ờ, cho đủ từng hộ mình chọn lọc ra đấy có gia đình à, các cháu này nhỏ này có gia đình người lớn này để đỡ mọi người là chia tranh nhau lộn xộn gia đình nào cũng được lấy từ ba ba một giờ báo không có to là ba giờ báo cho cho họ Hôm nay cho này thì của em chảo Hôm nay Cái này của em xài Xài không có ai ở đây nhỉ? Ừ. Ai ở gần nhà xài đấy? Ờ, chào mừng cô xài nhá Thế bảo chị cầm ờ, về giúp cho gia đình Có tiền. Lại mơ Sẽ bằng cái này là hết chưa còn bao nhiêu hộ gia đình nữa còn bốn nhà nữa nhưng mà ở khu trên kia yeah. Dạ. ờ phía trên không ai xuống thì chắc là ở đích tổng đấy thôi mọi người ờ, nhận được rồi ờ, mọi người về thôi Nha về đi xem làm nương đi cho cháu nhỏ rất là đông luôn Ngày là nào chia một sinh. nửa rồi đấy, không chia hết là còn đông nữa. Dạ, dạ, dạ. Đấy, toàn quần áo mới thôi. Đẹp. <laughs> Có châu là cảm ơn. Mình tâm châu này, cho chùm, cho chùm này có sai mà thật từ lớp tao tao mà chỉ sai giá ha ừ đấy cho tập của nó này mình mang về cho hộ gia đình khác gì ấy Rồi, cảm ơn cô Lan nhé, cảm ơn mọi người đi. Chào mọi nói nào. Cảm ơn. cảm ơn nào. Nói cảm ơn mọi người nào. Từ giờ nữa đi. Ừ. Con cái cái gì hả? Bye bye nhá, bye bye. giờ hay. Nói được à? Con nắng tặng thế. Ồ, cháu là còn ngại đấy. Cái tụi dễ cho tụi á. Ờ. Tránh là hà. Hả? Tránh cho tụi phay nè. Ờ. Chung là chỉ còn ờ, vài hộ gia đình nữa thôi thì ờ, Lan sẽ mang đi phát nốt cho từng nhà một thì bà con đi làm nương ấy, cũng chưa về hết được Ờ, thay mặt bà con dân bản thì em xin cảm ơn công ty và à, các mạnh thường quân đã ủng hộ dân bản nhé. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo Bye. có lẽ là Giang với uh, cháu gái mình cũng xin phép về tại vì uh, thời gian cũng có hạn đấy. Thì uh, Giang cũng uh, xin uh, gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các anh chị cũng như là bà con và tất cả mọi người đã luôn luôn theo dõi và đồng hành ủng hộ uh, bà con nghèo